Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chị ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ thì đã là 11 giờ 47 phút rồi. Có lẽ là bây giờ các bạn đang nghỉ ngơi hoặc là đang ăn cơm. Dù là đang làm việc gì thì nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi thì cũng gửi lời chào tới chị nha. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau đi qua một cái buổi khá là lạ với các em từ trước đến giờ thì chị chỉ hướng dẫn cho các bạn nhiều về việc là chúng ta cùng với nhau à, học về các cái tác phẩm này tham khảo các bài văn mẫu này học về các đoạn văn nghị luận xã hội này nhưng mà rất là ít khi chị nói với các em về phương pháp thực chất ấy là cái phần phương pháp này là cái phần mà chị sẽ nói nhiều hơn trong các khóa học online của chị đấy thế nên các bạn không thấy cũng là chuyện rất bình thường thôi <laughs> Xin chào các em nhá, hơn 100 bạn rồi Xin chào các bạn, xin chào các em Ngày hôm nay chị cũng đã up cái tài liệu này lên trên fanpage rồi Có lẽ là nhiều bạn vẫn chưa nhìn thấy <laughs> Hoặc là cũng có một số bạn đã nhìn thấy và đã chia sẻ về rồi, đúng không? Rồi, xin chào các em, chúng mình sẽ cùng đợi mọi người thêm khoảng tầm 1-2 phút nữa nhá Đồng ý không nào? Chúng mình sẽ cùng đợi mọi người thêm khoảng 1-2 phút nữa rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha Xin chào Mộc Trà Ôi, xíu thi thử môn văn à? hôm hôm vừa rồi ấy chị có ôn cho các bạn ý về à, vợ chồng A phủ đúng không? Thế là hôm nay có rất là nhiều bạn ở Hà Tĩnh gửi đề về cho chị và bảo là chị ơi, may quá, vừa hôm vừa rồi xem phần phát trực tiếp của chị thế là hôm nay Hà Tĩnh vào vợ chồng A phủ luôn. <laughs> à, chị đã nhìn đề rồi, nếu như có thời gian thì chị có thể sửa, có thể chữa cùng với các bạn nhưng mà nói chung là như ngày hôm nay chị vẫn nói là tập trung ở đây, chúng ta sẽ nói một chút về phương pháp đây là một trong những cái quan trọng quan trọng lắm nhưng mà từ trước đến giờ chúng mình không có để ý nhiều. Hello Diệu Ly, xin chào Ái Phi, xin chào em, xin chào các bạn. Nào quay trở lại đây nào. Gửi lời chào tới chị trong uh, buổi trưa ngày hôm nay nhé Chúc các bạn sẽ có một buổi trưa và một buổi chiều vui vẻ Rồi, xin chào các em <laughs> Dạo này chị toàn phát trưa thôi À chị ơi, gọi gì chị đấy Lai tầm đi ngủ trưa thế này thì chết em rồi à Có gì đâu, mệt quá thì đi ngủ đi nhá Chị gọi tên em đi Minh Harry Moon là cái gì? Chị chả hiểu gì cả à, Chị dạy cả ngoài live ạ à? Ô đương nhiên rồi <laughs> Chị có những lớp online mà Có các cái nhóm học online mà Vừa hôm nay thi luôn <laughs> Thế à Rồi ok, chị dùng bút gì á? Chị dùng bút bình thường thôi các em Đây bút nước bình thường thôi có gì đâu Bút nước bình thường thôi Bút nước bình thường thôi các em Không có gì đặc sắc cả Ok xin chào Xin chào à, Nhi Lai tầm đi ngủ trưa này thì chết em rồi Ok các bạn ơi Chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé Chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi trưa ngày hôm nay thôi Học một chút xíu Rồi để cho các bạn nghỉ ngơi để chiều các bạn còn đi học được không ạ? Để chiều các em còn đi học nữa Thì như các bạn cũng đã biết đấy Thật ra đối với việc học văn ấy Thì chúng mình nắm được phần kiến thức sẽ rất là tốt đúng không ạ? Nhưng nếu như mà chúng mình có thêm một cái phương pháp học khoa học nữa thì sẽ còn tốt hơn rất là nhiều, đúng chưa nào? Thế nên đó là lý do tại sao mà hôm nay chị muốn chia sẻ với các bạn một chút về phương pháp. Và cái phần phương pháp này cũng chỉ là một cái phần rất là nhỏ trong một cái mảng kiến thức về phương pháp cực kỳ nhiều thứ mà chúng ta cần phải ôn và cần phải chuẩn bị được không ạ? À? Thế nên là ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về phương pháp viết mở bài hay trước Cái này á, À tại bài này em học trong khóa học chuyên sâu của chị à À ok <laughs> Hôm nay chị chỉ nói một chút xíu thôi Còn đương nhiên là sẽ không được cụ thể và chi tiết Ở trong khóa học chuyên sâu đâu Chắc chắn là như thế nhá <laughs> Thế nên là không cần phải cảm thấy lo lắng Còn nếu như mà các bạn đang muốn tìm một cái cuốn về phương pháp ấy Để các bạn ôn cả về nghị luận xã hội Ôn cả về nghị luận văn học Và ôn cả về phần đọc hiểu Thì các em có thể tham khảo cuốn này nhé à, Đợt vừa rồi thì các bạn ấy lựa chọn cuốn này rất là nhiều Đó chính là cuốn săn 8 cộng văn Được không ạ? Đây là cuốn săn 8 cộng văn Đồng ý không nào? Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó chính là trong cái cuốn săn 8 cộng văn này ấy, thì chúng mình có rất là nhiều những cái phần kiến thức hay ở đây. Trước tiên là chúng ta có một cái cấu trúc đề thi ở trong này và chúng ta sẽ dựa vào cái cấu trúc đề thi này để chúng ta sẽ ôn về cái phần phương pháp nhá. Được không nào? Để chúng mình sẽ cùng ôn về phần phương pháp à, Đây các bạn ơi, các bạn nhìn đây này Các bạn nhìn này Ở đây cái phần phương pháp đầu tiên đó chính là phần đọc hiểu Và ở trong này thì được nêu rất là rõ ràng và chi tiết về từng vấn đề một Thế nên là các bạn cũng sẽ lưu ý giúp cho chị là học về phương pháp cũng rất quan trọng đấy Bởi vì khi mà các bạn có được một cái phương pháp tốt Thì chắc chắn là cái hướng đi của các bạn nó cũng sẽ khoa học hơn Giống như việc là các bạn cầm bản đồ thì bao giờ các bạn trả đến đích nhanh hơn đúng không? Mà cầm bản đồ lại thuộc luôn bản đồ nữa rồi thì đỡ phải mệt cầm bản đồ mà vẫn đi được đến đích vừa nhanh mà vừa chuẩn xác Thế nên là cái phần phương pháp nó cũng đóng một cái vai trò như vậy đấy Ở trong này chúng ta có phương pháp rất là đầy đủ về phần đọc hiểu này Đồng ý không ạ? Về phần đọc hiểu nhá cái thứ hai chúng ta có ở đây đó chính là về phần nghị luận xã hội này Cũng có Ở trong phần nghị luận xã hội này chị còn chia ra làm hai dạng Là bài văn và đoạn văn Thế nhưng mà chủ yếu trọng tâm vẫn là phần đoạn văn Cả hai phần đều làm kỹ như nhau để các bạn có thể Đây các em nhìn này Tất cả chỗ này đều là phần phương pháp mà chúng mình cần phải học Đồng ý không ạ? Thêm vào đấy là ở trong phần này chúng ta sẽ còn có cả về đây là những cái phần uh, ví dụ Ví dụ Chúng ta còn có cả về nghị luận văn học nữa nhé được không ạ? À? Chúng ta còn có về phần nghị luận văn học nữa Các em ơi, ngày hôm nay chị không có chốt sách ở trên này Thế nên làm ơn nếu như các em muốn mua cuốn săn 8 cộng này ấy, Thì các em nhắn tin cho các anh chị ở fanpage học văn chị Hiên nhá Được không ạ? À? Chị không chốt sách ở trên này được đâu Các em có để số điện thoại ở đây thì chị cũng không nhìn thấy đâu nhá Thế nên là không còn cách nào khác ngoài việc là phải nhắn tin về cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên thôi nhá Được không nào? Đây là cuốn săn 8 cộng Ở đây là một số những cái dạng mở bài hay Tức là sau khi đã học uh, xong về phần phương pháp làm nghị luận uh, văn học rồi Thì chị có đưa ra ở đây Đây là các dạng đề khác nhau uh, Đối với từng cái phần bố cục khác nhau Để các bạn có thể tham khảo và thêm vào đấy thì à, các bạn cũng sẽ thấy là chúng mình có một cái bộ 20 đề Đây là 20 đề trọng tâm mà gì ạ đã được soạn thảo và đã có cái đáp án rất là chi tiết ở đây dành cho các bạn rồi ở phần này cũng có thêm cả những cái dẫn chứng nghị luận xã hội mà chị để đây cho các bạn nữa được không ạ đấy thì giới thiệu qua là như thế còn ở phần này là phần đề các bạn nhé phần này là chúng ta có 20 đề để các bạn có thể tham khảo đồng ý chưa nào để các bạn có thể luyện tập và có thể tham khảo đồng ý chưa ạ lưu ý giúp chị nhá Thì chị muốn giới thiệu một chút về cái cuốn phương pháp là như vậy Bởi vì từ trước đến giờ ấy Thì bản thân chị cảm thấy là các em mới chỉ quan tâm đến cái việc là À các em chỉ quan tâm tới cái việc là chúng ta học các cái tác phẩm như thế nào Để nhớ được nhiều, để nhớ được hay, để nhớ được lâu Và chúng ta đón đọc những cái đoạn nghị luận xã hội Để chúng ta xem chúng ta viết như thế nào để cho trúng vấn đề thôi Nhưng chưa bao giờ các bạn đặt cái gì ạ? Chưa bao giờ các bạn đặt ra cái vấn đề là chúng mình còn phải học về phương pháp nữa. Có nghĩa là chúng mình phải biết cách đã. Khi mà các em biết cách thì cái việc đó nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất rất rất rất là nhiều Đúng không ạ? Khi mà các em biết cách thì cái việc mà các em làm xử lý từng dạng đề sẽ đơn giản hơn rất nhiều Và chị sẽ lấy ví dụ cái phần này đối với bài ngày hôm nay Đương nhiên nhá, các bạn ở trong khóa học luyện đề chuyên sâu đừng có lo Bởi vì là <laughs> tất cả những cái thứ mà các em chị trao đổi với các em trong khóa học luyện đề chuyên sâu ấy Nó là những cái gì siêu đầy đủ nhất, chi tiết nhất, siêu to khổng lồ nhất, được không ạ? Còn những cái ngày hôm nay là chị chỉ mang cái tính chất định hướng cho các bạn ở phần này thôi nọ chị đang có điện thoại được không nào ok chưa ạ rồi thì bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại với cái phần này Hôm nay chị có up lên trên này một cái phần đó là phương pháp viết mở bài hay Được không ạ? Chị vừa up lên trên này về phương pháp viết mở bài hay ở trên fanpage ấy Nhiều bạn có khi chưa xem đâu Thì các bạn sẽ chú ý rằng là sẽ có một số lưu ý khi mà chúng ta làm cái dạng mở bài này đó chính là Cái thứ nhất Thời gian tối đa cho phần viết mở bài sẽ là từ 5 đến 10 phút Đây là cái điều đầu tiên mà chị muốn các em phải nghiêm khắc với bản thân mình Từ trước đến giờ ấy, các bạn thường sẽ là rất hay nuông chiều bản thân và các em hay nuông chiều bản thân bằng cách là 15-20 phút quan trọng gì đâu Miễn là em viết được một cái mở bài em ưng ý là được mà chị Đừng giữ suy nghĩ như thế khi bắt đầu bắt tay vào làm đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Bởi vì nếu như các em giữ cái suy nghĩ đó ở trong đầu Chắc chắn các em sẽ là, sẽ là những cái người mà bị lố thời gian Và kiểu gì các em cũng sẽ viết theo kiểu đầu voi đuôi chuột Được không ạ? Kiểu gì các bạn cũng sẽ gì ạ? Kiểu gì các bạn cũng sẽ viết theo kiểu đầu voi đuôi chuột, được không ạ? Đây là lưu ý đầu tiên, tức là khi luyện tập phải hết sức lưu ý đến việc là thời gian là phải chuẩn chỉnh. Đồng ý không ạ? Thời gian là phải chuẩn chỉnh, được chưa? Đây là cái thứ nhất nhá, lưu ý thứ nhất nhá. Đồng ý chưa ạ? Rồi cái ý số 2 của chúng ta ở đây đó chính là những cái lưu ý khi viết phần mở bài dành cho các bạn. Đương nhiên, điều đầu tiên, khi muốn viết được một cái mở bài hoàn chỉnh thì chúng ta phải biết rằng là viết cái phần mở bài cũng giống như việc là chúng ta đang viết một cái đoạn văn. Và cụ thể ở đây là các bạn cần phải hiểu được chính xác cấu trúc của phần mở bài. Nhá, chúng ta phải hiểu được cấu trúc chính xác của phần mở bài Thì chúng ta sẽ thấy phần mở bài sẽ bằng dẫn dắt này Cộng với nêu vấn đề chính của bài viết này Cộng với giới hạn của vấn đề này Thì các bạn sẽ thấy rằng là À, cái phần dẫn dắt này là cái phần các bạn có thể thay đổi Đúng không ạ? Cái phần dẫn dắt này là cái phần các bạn có thể thay đổi Thay đổi để tạo nên cái sự độc đáo cho bài viết của các bạn Đúng chưa? Còn lại cái phần nêu vấn đề chính và giới hạn của bài viết Đương nhiên chúng ta sẽ phải dựa vào đề bài Nhá Đương nhiên là chúng ta sẽ phải dựa vào đề bài Và ở cái chỗ dựa vào đề bài này này Các bạn phải hết sức lưu ý giúp cho chị là Người ta hỏi gì là các bạn sẽ phải ghi ra cái phần đó ở đây Để nói cho bạn đọc biết rằng là tôi sẽ trình bày cái đó ở trong bài viết của tôi Và đó nhiệm vụ của phần mở bài chính là đi trả lời cho câu hỏi này Đồng ý chưa ạ? Hãy nhớ nhá, chúng ta phải hiểu được là cái phần chúng ta đang định viết nó bao gồm những ý gì thì chúng ta mới viết tốt được, thì chúng ta mới không bị cái trường hợp là gì ạ? Thì chúng mình mới không bị cái trường hợp là bị sai, bị lạc đề, bị lan man được. Đồng ý chưa nào? Xong, thứ nhất nhá. Cái thứ hai, chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải xác định đúng vấn đề nghị luận đây là một trong những cái khiến cho bản thân các bạn rất là hay bị lạc đề. Rõ ràng bây giờ người ta đang hỏi các em là phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân, từ đó làm rõ về tư tưởng nhân đạo mà bản thân Tô Hoài muốn truyền tải qua tác phẩm của mình. Thế thì chị muốn khẳng định với các bạn ở đây một điều đó là gì ạ? Là các em phải đưa ra được cái giới hạn vấn đề của chúng mình ở đây là trong đêm tình mùa xuân trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Vấn đề nghị luận ở đây là gì ạ? Là diễn biến tâm lý của nhân vật này trong đêm thêm tình mùa xuân và từ đó suy ra được cái giá trị nhân đạo mà bản thân nhà văn Tô Hoài muốn thể hiện. Ok chưa nào? Chị đã lấy một cái ví dụ đề bài ở đây về Tây Tiến của Quang Dũng để các bạn có thể lưu ý. Đồng ý chưa ạ? Thế thì thêm một cái phần nữa như chị đã nói cùng với các em. Khi mà viết phần mở bài nhá, thì cái phần dẫn dắt này là cái phần mà chúng mình có thể linh hoạt được. Đúng chưa? Đây là phần mà chúng mình có thể linh hoạt được Đã gọi là linh hoạt được thì cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể thay đổi để tạo ra cái sự độc đáo cho bài viết Phải thừa nhận một điều rằng là đương nhiên một mở bài hay không đánh giá được cả một cái bài viết đó có hay hay không Nhưng đối với cái việc là nếu như chúng ta mà viết được một cái mở bài hay và ấn tượng thì chắc chắn sẽ đồng nghĩa với việc là người chấm bài của các bạn sẽ rất có thiện cảm với các bạn Và người ta sẽ hứa hẹn đây là một cái bài viết cực kỳ chất lượng luôn Nên là chị nghĩ rằng là các em cần phải rất coi trọng cho cái phần này nhá Các em cần phải rất coi trọng cho phần này Các em có thể đi từ thông tin tác giả, đi từ đề tài, đi từ nhận định, đi từ cảm nhận cá nhân Thì ngày hôm nay chị sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ đơn giản như thế này Chị sẽ lấy cho vì các bạn một cái ví dụ đơn giản như thế này Đó chính là chúng mình có thể đi từ một cái nhận định Hoặc là đi từ một cái tư liệu văn học đi Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nhá Đó là phần này ạ Được chưa nào? Đó là phần này <laughs> Rồi ok, các bạn ơi, nếu như mà được ấy thì các em cũng có thể tham khảo thêm cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm nhá. Đây cũng là một trong số những cái cuốn mà có rất là nhiều những cái phần mở bài cực kỳ ấn tượng, cực kỳ chất lượng mà các em có thể dựa vào đấy để các bạn phát triển thêm nhá, để các em có thể phát triển thêm. Thì ví dụ như ở đây các bạn sẽ thấy này. Đây là cái cách mà chị đi từ nhận định hoặc là một cái tư liệu liên quan. Được chưa? Nhá, được không nào? Ok chưa nào? Nhìn thấy chưa ạ? Đi từ nhận định hoặc đi từ tư liệu liên quan Thì chúng mình sẽ có ở đây nhá Như thế này Tiếng gà trưa Ổ dâm hồng những trứng Này con gà mái mơ Khắp mình hoa đốm trắng Này con gà mái vàng Lông óng như màu nắng các bạn đều biết là đây là cái đoạn thơ được trích trong tác phẩm Tiếng gà trưa của nhà thơ Xuân Quỳnh đúng không? Đây là một cái tác phẩm mà các bạn đã được học trong chương trình ngữ văn cấp 2 rồi Và có thể đối với rất nhiều người, các em đã quên đi cái bài thơ này rồi Nhưng mà cũng đối với nhiều người thì đây là một trong số những cái bài thơ để lại cực kỳ là nhiều ấn tượng được không ạ? À? Để lại cực kỳ là nhiều ấn tượng Và chị đã lựa chọn cái đoạn thơ này để đưa vào trong cái phần mở bài của mình được không? Đưa như sau, dẫn dắt như sau để có thể hợp lý hóa vào bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh nhá. Đề bài mà chị đang làm đó là phân tích năm khổ thơ đầu trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh như thế này, được không ạ? Có một thủa trang thơ của Xuân Quỳnh đến bên cạnh hồn ta bằng những ký ức tuổi thơ êm dịu là hình ảnh của làng quê thân quen, là âm thanh gợi về nỗi nhớ, là màu mơ màu nắng óng ánh của những chú gà đã đi vào trang thơ bình yên giữa thời tao loạn. À đây là chị sử dụng một cái cụm từ trong một cái bài bình của tiến sĩ Chu Văn Sơn khi nói về thơ của Xuân Quỳnh. Thế nên chị đã lựa chọn cái cụm từ này đưa vào, được không ạ? Những cái trang thơ bình yên giữa thời tao loạn. Thơ Xuân Quỳnh vẫn luôn có khởi nguồn từ bao điều giản dị hồn hậu thế, để rồi theo ta suốt cả chặng đường trưởng thành. Bên cạnh những trang thơ viết cho thiếu nhi, nữ sĩ này còn ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc với những bản tình ca tuổi trẻ đi cùng năm tháng. Tiêu biểu trong số đó là bài thơ sóng, thi phẩm là khúc hát tình yêu của trái tim người con gái, để lại ấn tượng với bạn đọc là năm khổ thơ đầu, trích thơ ra. Các bạn hiểu không ạ? Ban đầu thì các bạn có thể thấy là Ơ rõ ràng là cái đoạn thơ tiếng gà trưa này của Xuân Quỳnh có liên quan gì đến bài thơ sóng của Xuân Quỳnh đâu Ngoại trừ cái việc là cùng tác giả thì có gì liên quan đâu Thế nhưng mà sau khi mà chị có một cái phần dẫn dắt thì chị đã tạo ra được cái chất dẫn giữa cái mà chị đang muốn nói đến và cái mà chị đang sử dụng để dẫn dắt. Thế nên đối với cái cách thứ ba là cách đi từ nhận định hoặc tư liệu liên quan ấy, chị biết đây là một trong những cái cách mà có rất là nhiều bạn sử dụng để đưa vào trong bài viết của mình cho cái phần mở bài. Thì các em cần phải lưu ý với chị rằng là cái lưu ý quan trọng nhất và điều quan trọng nhất với chúng mình đó chính là các em phải lựa chọn được những cái nguồn tư liệu, những cái nguồn nhận định thật là hợp lý. Và cái quan trọng hơn ý là cái dẫn dắt của các bạn từ nguồn tư liệu đấy vào vấn đề lại phải hợp lý. Đấy mới là cái đáng nói đến. Đồng ý không ạ? Các bạn có hiểu vấn đề không nào? Mấy đứa ơi tập trung vào đây nhá Mặc dù rất là đói rồi nhưng mà chị vẫn rất là cố gắng để cùng với các em đây mỗi ngày Chị đã nói rồi bây giờ là mỗi ngày chăm chỉ cùng với các bạn một tí một tí Thế nên là các em cũng phải chăm chỉ lên Sắp thi đến nơi rồi Bây giờ đã là giữa tháng 4 rồi Còn tháng 5, tháng 6 nữa thôi Đến tháng 7 là thi rồi đấy Không còn nhiều thời gian đâu Không còn nhiều thời gian đâu Mà những cái mà chị đang nói với các bạn ở đây Là những cái mà các bạn có thể sử dụng ngay và luôn đấy Chứ không phải là những thứ nói chơi đâu Thế nên thay vì cái việc thả tim thì hãy bình luận để tương tác với chị để chị biết là các em vẫn hiểu nào, được không ạ? Ok, rất là cảm ơn Nhung nhá. Đúng rồi, ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm ấy là cũng có nhiều phần mở bài đặc sắc lắm. Các bạn có thể dựa vào đấy để các bạn phát triển thêm cái vốn từ cho mình và có thêm những cái ý tưởng cho mình nhá. Đồng ý không ạ? Được không? Các bạn ơi, được không? Xem được không? Ở trên thì nói chuyện rất nhiều. Ở trên thì nói chuyện rất nhiều. Toàn nói chuyện với nhau thôi. Trong khi cái phần chị đang hỏi ở đây À chị ơi chị like tối được không? Đổi từ trưa sang tối ý <laughs> Chị biết mà, các chị biết các em tham lam mà <laughs> Chị biết các em tham lam mà các em ý, đối với các bạn ấy thì các em còn muốn là lúc nào các em rảnh cái là chị phải phát ngay kiểu thế cơ à ok thế thì đấy đây là một cái cách chúng ta đi từ nhận định hoặc là từ cái tư liệu liên quan còn đương nhiên là đối với cái phần mở bài thì chúng mình cũng có những cái lựa chọn khác một cái cách viết à, một cái cách viết đơn giản hơn là chúng mình có thể đi từ thông tin tác giả nếu các bạn muốn đặt sách thì các em sẽ nhắn tin cho anh chị admin fanpage học văn chị Hiên nha Để được đặt sách nha Đặt nhanh nhanh, mang về để học đi Bởi vì bây giờ mà không học ý Thì chắc chắn là sẽ không kịp nữa đâu Thì sẽ có thêm một cách nữa rất là đơn giản Mà chị muốn gợi ý cho các bạn như thế này Đó chính là như sau trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Xuân Quỳnh được biết tới với hình ảnh của người phụ nữ sinh ra với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Với chị, những trang thơ chính là sự trải lòng cho những cảm xúc riêng tư thầm kín nhất – Đề tài Xuân Quỳnh thường lựa chọn cho tác phẩm của mình là thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Một trong số những bài thơ được coi là bản tình ca đã để lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim bạn đọc là thi phẩm sóng. Với năm khổ thơ đầu, những tâm hồn yêu thơ đã hiểu hơn, đã hiểu hơn về những cung bậc cảm xúc trong tình yêu có thể trích thơ ra. Được không nào? chữ chị bình thường thôi đủ để nhìn thôi <laughs> đủ để nhìn thôi các bạn ạ à. thì đây là cái cách dẫn từ thông tin tác giả Thế thì chị đồng thời chị có thêm một cái lưu ý cho các bạn về cái việc là khi mà các em lựa chọn cái cách này để mở bài ấy thì sẽ có một cái mà các bạn cần phải lưu ý giúp chị đương nhiên là các em sẽ phải nắm bắt được thông tin của tác giả nhá chúng ta phải nắm bắt được thông tin của tác giả và chúng ta nên cụ thể hóa cái thông tin đó bằng những cái đoạn văn từ 5 đến 7 câu thì cái đoạn văn đấy sẽ là cái đoạn văn sử dụng rất là hữu ích cho các em khi các bạn viết phần mở bài này. Đồng ý không ạ? Có lẽ là từ trước đến giờ các bạn chưa bao giờ <laughs> Ôi thế à Bữa nọ học khóa free 5 ngày nghị luận xã hội của chị Hiên mà đi thi em làm được 1,75 đấy. Từ trước đến giờ đi thi chưa bao giờ được 1,25 mà bây giờ được tận 1,75 cảm thấy hạnh phúc quá. <laughs> cảm ơn, cảm ơn Hòa rất là nhiều nhá. Yên tâm, chị sẽ còn tổ chức nhiều cái khóa học free nữa từ giờ đến cuối năm. Thế nên nhất định các em sẽ phải ấn nút theo dõi fanpage học văn chị Hiên đây nhá. Phải theo dõi Nếu không là mất cơ hội đấy Đã nói rồi Những cái gì mà cho Những cái gì mà gửi tặng Luôn luôn là những cái thứ chất lượng Chứ không phải là vớ vẩn Nói chung là như vậy Rất là cảm ơn Hòa và chúc mừng em Về cái thành tựu đầu tiên của em Tất cả là nhờ vào em thôi Cố gắng, cố gắng nhá Rồi các bạn ơi thì đấy là cái phần mà một chị muốn chia sẻ với các bạn Hình như là trong buổi trưa các bạn đói quá và một mệt quá Thế nên các em không có để ý gì đến chị nói hết đúng không? Chị chỉ toàn thấy các bạn nói chuyện với nhau thôi Thì chị muốn nhắc lại với các bạn một lần nữa Đó chính là Nếu như đang muốn học văn Thì nhất định các bạn phải chú ý đến việc chúng ta trọng tâm vào phương pháp mà nếu như đang muốn ôn vào phương pháp ôn văn một cách có hệ thống và có phương pháp Thì nhất định phải tham khảo cuốn săn 8 cộng văn này của chị Được không ạ? Đấy là cái lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay Chị sẽ xem để thu xếp thời gian Nếu như được thì sẽ chủ động phát với các bạn vào buổi tối Bởi vì chị thấy là buổi tối thì các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn đúng không? buổi tối thì các em sẽ có nhiều thời gian hơn Đồng ý là như thế nhá Đồng ý là như thế Và ngày hôm nay á mà bạn nào chưa có xem lại được cái phần phát trực tiếp này Thì cũng chủ động xem lại Bởi vì trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi Chị đã hướng dẫn cho các bạn về một cái mà các bạn rất là cần luôn Đó chính là làm thế nào để có thể mở bài hay mở bài nhanh Đồng ý không ạ? Nhá, làm thế nào để mở bài hay và mở bài nhanh được chưa ạ? Thì có gì các bạn sẽ chủ động xem lại cái phần mà chị vừa nói rất là chi tiết ở đằng trước nha Bởi vì chị thấy đang có nhiều bạn vào sau Đồng ý không nào? Rồi cảm ơn các em rất nhiều vì buổi trưa ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị mặc dù chỉ là khoảng tầm 20-25 phút ngắn ngủi thôi. Nhưng mà cứ tích tiểu thành đại, kiến tha lâu rồi cũng đầy tổ, mỗi ngày một chút kiến thức là kiểu gì bản thân các bạn cũng sẽ phát triển và cũng sẽ có những cái thành tựu riêng của mình thôi. Hướng đến cái mục tiêu cao nhất là gì? Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia môn văn của chúng mình nhất định là phải 8 cộng và 9 cộng, nhất định là phải viết một cái bài văn mà về mà tự bản thân mình phải cảm thấy thấm thía chứ Đúng không? Đồng ý không? Rồi, thế nhá, cảm ơn các em Và chị sẽ cố gắng thu xếp vào buổi tối Chị sẽ cố gắng thu xếp để gặp các bạn vào buổi tối nhá Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn Chúc các bạn sẽ có một buổi chiều thật vui vẻ nhá Bye bye